tổng kho cờ bạc vịt T Casino xin uh, kính chào anh em uh, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của T Casino thì thưa anh em đấy, thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi uh, cờ bạc bịp rất là hiệu quả có, có những cái dòng sản phẩm như là uh, những dụng cụ đổi bài như là kính áp tròng uh, dụng cụ đổi bài như là ví đổi bài này áo đổi bài quần đổi bài mỏ đổi bài đến những cái dòng sản phẩm cao cấp hơn như là kính áp tròng nhìn xuyên bài hoặc là máy đánh bài Đấy, rất là nhiều cái dụng cụ hỗ trợ anh em chơi bài lá một cách hiệu quả thì uh, à, Day Casino là một cái kho cung cấp cờ bạc bịp uh, lớn nhất miền Bắc thì anh em cứ ấn Day Casino ra trên mạng là anh em sẽ biết Đấy, chúng tôi chuyên cung cấp những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp cho uh, khắp ba miền đất nước Đấy, anh em nào mà có những cái à, nhu cầu sử dụng cái sản phẩm cờ bạc bịp thì hãy liên hệ với T Casino qua số điện thoại 0844 từ quý 9 nha thì à, hôm nay thay mặt Casino T Casino tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm à, đang rất là hot trên thị trường hiện nay đó chính là cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài thì thưa anh em kính áp tròng nhìn xuyên bài thì có rất là nhiều dòng của Mỹ của Hàn nói chung là của tàu đó, rất là nhiều loại thì uh, cao cấp nhất hiện nay chính là dòng kính ép tròng nhìn xuyên bài của Hàn Quốc thì uh, anh em nhìn này trên tay tôi đang là một hộp của cái <coughs> kính ép tròng nhìn xuyên bài Hàn Quốc thì uh, nhìn uh, mẫu mã hộp thì anh em biết rồi đấy. rất là cao cấp hộp bằng uh, gỗ cao cấp giữ ẩm giữ nhiệt đấy uh, chống rung chống va đập nói chung là về chất lượng hộp thì không phải gì để bàn rồi nó sẽ bảo vệ cái lăng kính mắt của các bạn một cách tốt nhất bên trong hộp tôi sẽ mở cho anh em xem rất là đơn giản luôn nó sẽ gồm hai lăng kính đây hai lọ đựng nén kính bên trong là dung dịch uh, bảo quản Đấy. hai lọ đựng lăng kính này anh em nhìn thấy lăng kính mắt không Đấy. bên trong là hai cái lăng kính uh, áp tròng Đấy. <coughs> và dung dịch bảo quản của nó ngoài ra thì nó còn một cái bộ nữa là bộ uh, bộ này khi anh em chơi này anh em sẽ bỏ cái len kính của mình vào trong cái này hai len kính vào trong và một bộ cắp len kính giúp anh em à, đeo kính áp tròng hiệu quả thì à, video à, hướng dẫn anh em cái cách đeo kính áp tròng hiệu quả thì tôi sẽ gửi vào bên dưới comment để anh em xem video thì anh em sẽ biết được cái cách đeo cái kính này một cách hiệu quả nhất thì thế nha đây tôi sẽ đeo thử cái len kính này và dùng một cái loại gọi là bài kính áp tròng bài kính áp tròng này anh em nhìn này không khác gì những cái bộ bài bình thường anh em uh, hay chơi ở ngoài đấy với cái bộ bài kính áp tròng này đấy, anh em đeo len kính vào thì anh em có thể nhìn được bài người ta đấy, như kiểu là anh em đang à, đánh bài ngửa vậy mà khi anh em chơi bài đánh bài ngửa thì ai đánh lại được với anh em nữa đúng không ạ anh em chơi các bộ môn như là liêng và cây thì anh em sẽ biết được bài của người ta chơi các bộ môn sâm lốc phỏ thì anh em sẽ à, nhìn được bài của người ta đấy, biết bài người ta có những lá gì cây gì đấy, rất là đơn giản và hiệu quả để biết đường mà đánh còn những bộ môn như là liêng ba cây thì cực kỳ hiệu quả luôn anh em sẽ biết được điểm người ta bao nhiêu mà để anh em xuống tiền tố tiền đúng không ạ à, tôi sẽ đeo thử cái len kính này vào để test cho anh em nhìn nhé đây này chúng tôi cũng có rất là nhiều cái len kính lẻ ở bên ngoài thì à, anh em nào mà khi đã quen thuận mắt thì có thể đeo được từng len kính một hoặc là đấy anh em có thể đeo một len kính một đấy, để đánh rất là hiệu quả luôn chúng tôi cũng có bán một len kính một nha đấy bài kính áp tròng thì không khác gì những cái bộ bài bình thường anh em ạ không khác gì những bộ bài bình thường đâu mà ở quê anh em hay sử dụng cái mẫu mã bài như thế nào chúng tôi sẽ ờ, có những cái mẫu bài như thế anh em cũng có thể mua ờ, bài kính áp tròng của bên tấn tuân à, của bên t casino thì à, khi anh em mua một hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài này à, anh em ấn đăng ký kênh cho tôi tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài một cây bài kính Đấy. khi anh em chơi sẽ được tặng một cây bài kính luôn anh em đợi một chút tôi sẽ đeo cái à, <coughs> len kính áp tròng nhìn xuyên bài này vào để đánh thử cho anh em xem nhé tôi thì tôi chỉ cần đeo một mắt thôi là tôi cũng có thể nhìn rất là tốt rồi à, anh em nào chưa quen thì bắt buộc phải đeo hai mắt cho tôi để có thể nhìn được tốt ok tôi sẽ đeo cho anh em xem nhé à, chi tiết về video hướng dẫn à, đeo kính áp tròng nhìn xuyên bề thì anh em có thể à, kéo xuống cái phần bình luận ấy. tôi đã đặt cái video hướng dẫn anh em cái cách đeo vào đấy à, anh em làm theo video của tôi thì mất chưa đến 2 phút là anh em có thể đeo được đấy, khi à, đầu tiên anh em phải luồn được bài kính vào khi anh em luồn được bài kính vào rồi đấy luồn được bộ bài kính ấy vào rồi này đấy thì à, anh em giả vờ ra ngoài vệ sinh đi vệ sinh đeo chỉ tầm mất chưa đến một phút đâu anh ạ mất chưa đến một phút là anh em có thể đeo được rất là nhanh đấy tôi đeo thuận tay chỉ cần à, bỏ đắp ra một cái là đeo được vào thì ok tôi đã đeo xong rồi và bây giờ tôi sẽ bắt đầu đánh cho anh em xem à, nhiều anh em chắc vẫn chưa tin lời tôi nói thì tôi sẽ đọc từng lá bài một cho anh em xem khi đeo con kính này vào đây là lá hai này anh em đeo kính vào nhìn bài rất là rõ nét không khác gì bài ngửa luôn đây là con 6 đặt cho anh em xem luôn này 26 này di này Đấy. mua kính tặng 10 bài vâng <coughs> Đấy. mua kính chúng tôi sẽ tặng cho 10 bộ bài Đấy. bộ bài kính anh em mà thích mẫu mã nào cũng có thể lựa chọn rất nhiều rất là nhiều luôn Tây Casino gần như là tổng kho cả miền Bắc rồi nên anh em cứ yên tâm Đấy, là năm này chuẩn xác từng lá một 10 này tất cả đều có tem bảo hành hết ừ. cứ ngon lá 8 này chuẩn xác chưa đây là lá 9 anh em nhìn chưa hai này đấy rất là chuẩn xác à, bây giờ sẽ áp dụng trực tiếp vào cuộc chơi tôi sẽ chơi cho anh em xem anh em mà muốn mua buôn với số lượng lớn thì cũng có thể liên hệ với tôi đấy qua số điện thoại 0844 17 9 tôi cũng chuyên cung cấp buôn cho anh em Đấy, khi đi chơi xào trẻ hoàn toàn là xanh chín cứ chia bài thôi Đấy. anh em cứ chia bài bình thường anh em đọc được từng nhà một để anh em biết được mà anh em đánh biết đường mà tránh né đây anh em nhìn này tôi đọc điểm nhà này cho anh em xem Đấy, tôi rơi cho anh em xem thôi nhé tôi chưa hề nhìn điểm của cái lá bài này nó như thế nào tôi sẽ đọc cho anh em 943 có chuẩn xác không ạ 943 943 là 6 điểm bài anh em nhìn có chuẩn không đấy 6 điểm bài này ok nhà này nhé rơi cho anh em xem này 4k 4 anh em nhìn xem 4k 4 có phải vậy không ạ 8 điểm đây đặt luôn ở dưới bàn nhìn cho anh em xem 37k nhà này không nước Đấy, không hề có một cái điểm nào cả anh em nhìn cho tôi xem có chuẩn xác không anh em làm chứng cho tôi luôn Đấy. <coughs> không nước giờ đến lượt bài mình Đấy, mình xem bài mình 30 điểm Đấy, bài mình là thấp điểm quá thì thôi xác định là bỏ ván này Đấy. bỏ thấy nhà nào to điểm hơn mình mà xuống tiền mạnh mình sẽ bỏ Đấy. chơi liêng này nó còn tùy về kỹ năng của anh em nữa nhiều khi bài anh em điểm thấp anh em tố láo anh em đuổi được là đấy anh em biết họ điểm mà không cao họ tố láo là mình cũng xuống tiền mạnh tay đúng không ạ Đây tiếp tục chơi cho anh em xem đọc điểm từng nhà một anh em thích tôi đọc điểm nhà nào thì tôi sẽ đọc điểm nhà đấy cho anh em đọc điểm luôn từ nhà này nhà này có hai điểm thôi anh em xem nhà này thì thế nào Nhà này 8 điểm Điểm rất là cao Nhà này bao nhiêu Nhà này uh, ờ, 10 điểm <coughs> Không điểm luôn Đấy. Xem điểm nhà mình Đấy. Rồi, nhà mình cũng tròn đầu Đấy, Biết đường mà anh em bỏ Đấy, Nhà này có hai điểm này Anh em chuyển này. Nhà này 8 điểm Đấy, anh em nhìn thấy tôi đọc điểm có chuẩn không ạ Chính xác điểm của từng nhà một hai điểm này 8 điểm và hai điểm tiếp đấy chơi như thế thì ai đánh lại được các bạn đúng không ạ đấy. chơi mà như đánh bài ngửa mình sẽ đợi đến lúc mình có bài điểm to mình sẽ tố, tố thật là cao lên đấy. nhất là những gặp những ván liêng gặp liêng hoặc là sắp gặp liêng đấy mình biết được bài họ để mình xuống tiền đây là bài nhà mình anh em nhìn đi Đấy. điểm các nhà này lại đọc cho anh nha. quy QQ4 quy 4 lần luôn chuẩn xác không ạ nhà này nhá nhìn cho anh em 216 9 điểm đây nhà này một điểm quy QK nhưng mà lại là liêm QKS một điểm nhưng mà lại là quy QKS đấy anh em thấy chưa đấy nhà này 4 điểm chuẩn xác luôn chẳng hạn như mình bài nhà mình là QK anh em biết bài bài nhà các nhà như nhà 9 điểm này đấy nhà này 4 điểm này nhà này thì à, điểm rất là thấp rồi đấy. có hai điểm thôi thì đấy anh em nhìn đi đã biết điểm các nhà bài mình lại cầm liêng QKS như thế này đấy mình sẽ tố chắc chắn là mình sẽ đè được chết cái nhà chín này tố vừa phải tố dần dần lên là mình sẽ chiến thắng đúng không anh em chắc chắn không chắc chắn một trăm phần trăm luôn đọc điểm từng nhà một thì uh, đấy, rất là đơn giản cách chơi bằng con con kính áp tròng này rất là đơn giản thôi cái cách đeo thì uh, như tôi đã nói anh em hãy à, xem dưới phần bình luận tôi đã uh, comment cái link video đấy, anh em đeo theo cái link video đấy bên cơ sở bán cả đồ chống bịp vâng. <laughs> đồ chống bịp đấy, anh em ạ <clears throat> anh em cũng có thể uh, mang cái len kính này đi vì nhiều khi uh, anh em gặp những cái người chơi bịp đúng không ạ để uh, phát hiện người ta bịp thì anh em cũng có thể mang cái len kính đi để anh em thử trực tiếp với họ Đấy. một cách rất là đơn giản đây ví dụ như là à, người ta lùa bài kính vào người ta đánh để như này thì uh, chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này để chống bịp nhé đây anh em nhìn này đó sẽ nhìn thấy cây quy anh em nhìn thấy chuyển sang nha đấy cây quy nha dưới cây quy là cây hai đó cây hai đấy anh em trực tiếp đấy mắt cái anh em 6. nhìn qua lăng kính thì nó cũng như thế à, cái chín cái chín à cái sáu đúng không mắt anh em nhìn qua lăng kính thì nó cũng như vậy đấy, đây sản phẩm chống bịp đấy. anh em nhìn cho tôi này có sản phẩm này đưa lên mắt là nhìn thấy cái sáu cây 7 Đó. chuyển sang cho anh em uy tín luôn nha nhìn đi cây 8 Đấy. đúng rồi cây cà Đấy, rất là uy tín nha anh em nhé nhỏ gọn nhìn trực tiếp qua len kính luôn chống bịp chống bịp Đấy. khi chơi nhiều người cũng như anh em mua các sản phẩm cả bạc bịp mà anh em muốn biết xem họ có bịp mình không thì anh em cũng có thể mua cái này để anh em chống bịp nhá thì à, đấy, rất là uy tín cho anh em thì à, mọi chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 084417 trí hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở thì tôi sẽ test thử cho anh em các dòng sản phẩm cả bạc vịt đấy. cũng như là hướng dẫn anh em cách chơi kết hợp với những cái à, sản phẩm cả bạc bịp làm sao cho nó hiệu quả thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino